khắc ở trên gỗ á sơn dạ dạ ờ, ờ. nhưng mà mà nói nó nhìn như vậy trong cái màn hình giống như có đèn hả dạ ở trong ở bên trong đó là đèn á sư ở bên trong là Hay đèn đó. dạ người ta làm đèn LED ở trong á sư wow ta có thể làm cái tấm rộng bằng một bức tường được luôn á sư wow dạ ồ tức là là tức là, là đèn nó lồng ở trong gỗ dạ dạ đèn nó làm một cái hộp gì nè sư dạ và ừ. Dạ. đèn nằm chính giữa ở bên trong là sân vàng á thành ra cái ánh đèn vàng đằng đằng sau á si ồ đẹp quá hả hay <coughs> tức là cái cây bù đề có hình dáng lá bù đề dạ. dạ cái tấm này của con là nhỏ đó sư còn bạn của con lớn lắm bạn của con lớn gấp hai lần này mà con thấy ừ. nhỏ đơn giản được rồi đúng rồi đơn giản dạ dạ dạ anh kiên anh kiên lên facebook cho em đây anh kiên ha dạ sư vào rồi hôm nay hôm nay wifi ở bệnh ổn hả sư cực kỳ tốt dạ bây giờ mà ở ngoài cái thất của tôi ấy, thì chỉ có wifi thì tôi chỉ xài internet trên à, phone thôi nhưng mà cái internet mà cho cho cho cho cái cái phát giảng này đó thì không được thì vô trong đây nó mạnh dạ um, trước trước khi vào vào à, sư sư cho tụi con bài học á thì con có có đọc trên thông tin à, mà sư trên Facebook của sư đó sư dạ. cần một hai người giúp sư trong cái cuốn à, Kalama Nhật Tụng kế tiếp phải không sư đúng dạ dạ bây giờ dạ. bây giờ sẵn sẵn tôi nói luôn dạ sư nói ừ. cái cái cái điều kiện mà tôi viết ở trong Facebook thì nó hơi đơn nó hơi nó hơi ờ, ngắn gọn nhưng mà về chi tiết nó như thế này tức là ý tôi đang nói thì có ai nghe không dạ có dạ có ok ok dạ. đó là uh, tôi phải nói rõ cái cái cái cái cái cái cái, cái cách mà tôi thực hiện một quyển calama nó như thế này tôi vào ở trong chánh tạng tôi lục những cái bài kinh mà tôi cho rằng có cái nội dung gọi là cấp thiết đúng là kinh nào cũng là quý hết như vàng hết nhưng có điều có nội dung cấp thiết là sao cấp thiết ví dụ như có những những những cái vấn đề mà người phật tử phải biết trước khi mà đi vào sâu chẳng hạn như là những bài kinh ngày nói về cái bố thí đấy bố thí ngày nói rất là sâu chẳng hạn như uh, có một cái ông ngoại đạo đó đến hỏi ngài con nghe đồn là Samun môn gotama đó là suối đệ tử cúng dường cho mấy tỳ kheo thôi chứ đừng đừng có bố thí cho mấy cái tôn giáo khác có phải vậy không thì đức phật ngài dạy rằng là đối với ta đó to đối với ta đó là một người mà mỗi ngày đem thức ăn dư mà đổ xuống hố, xuống cái ờ, hố rác mà với cái thiện ý là mong cho những cái loài động vật này nọ nó có cái để nó ăn đối với ta đó cũng là công đức đối với những loài côn trùng đối với những loài thú lớn bé mà mà ta còn khích lệ bố thí như vậy thì nói gì là cho con người đó thì uh, những bài kinh như vậy thì tôi nghĩ phật tử nên đọc lại tại vì có nhiều có nhiều người uh, hiểu lầm uh, là là mình ăn phải ráng ăn cho hết chứ còn bỏ ờ, liền thì có tội không biết không biết là họ đọc cái đâu có thể là do cái cái niềm tin dân gian nhưng mà theo ờ, trong kinh thì Phật dạy như vậy tức nghĩa là khi mình ăn không hết thì mình kiếm cái chỗ nào đàng hoàng á, khô ráo mà đừng có làm phiền hàng xóm chứ còn mình đi mình đổ tùm lum thành ra là đổ rác là phóng uế là không nên mình có chỗ nào đàng hoàng ở trong cái góc đất của mình á, để cho thú hoang nó có cái nó ăn á, thì đó cũng là công đức ừ. thì những bài kinh như vậy hoặc là những bài kinh mà giảng về giảng rất là rõ là kỹ về bà quan trai này những bài kinh giảng rõ về cái chánh tính thế nào là niềm tin mà của người có chánh kiến để thì ờ, rồi làm cái cách cúng dường cách bố thí nào à, mà được xem là tốt nhất đó. thì tôi lựa những bài kinh như vậy đó tôi dồn nó vào ở một cái file xong chưa một chuyện chữ hai là tôi phải đi vào ở trong uh, uh, tâm tạng bali tôi tìm tôi tìm cái bản bali ừ, cái bản bali của mấy cái bài kinh mà nãy giờ tôi giới thiệu đó đấy như vậy thì trước mắt tôi có hai hai hai hai hai công việc phải làm thì thứ nhất là tôi chọn kinh à, trên cái bảng cái nhà Minh Châu xong rồi tôi phải vào ở trong tâm tạng à, online tâm tạng online tôi tìm lại cái bản gốc và ly xong rồi tôi mới gửi cho cái người mà làm việc với tôi à, ví dụ như cái bài kinh nói về bác quan trai đó bây giờ quý vị dàn trang quý vị để Pali một bên rồi tiếng Việt một bên mà để bằng cách tương ứng tương ứng là sao bà con nào mà có được cái bản trung bộ kinh trường bộ kinh song ngữ của ngài Minh Châu in trước 75 á thì bà con mới thấy có nhiều khi nhiều chỗ á, Bali là đoạn 34 mà tiếng Việt nó là qua 35 36 rồi nó in song ngữ nhưng mà nó không có cái parallel parallel nó không có song song với nhau đấy cho nên ấy, là ở Calama mình làm lại có nghĩa là mình sắp xếp làm sao mà cái phần Bali nào thì tiếng Việt nấy cho nó tương ứng với nhau Ồ, các vị nghe kịp chưa có nghĩa là tôi gửi các vị hai file các vị sắp sắp xếp làm sao đó mà cho hai bên cái Bali Việt nó phải tương ứng với nhau và cái việc nữa nó hơi khó đó là nếu mà quý vị biết cái Bali chút ít thôi biết chút ít thì các vị sẽ ngắt đoạn luôn ờ, ngắt đoạn ngắt đoạn cái đoạn cái phần nào mà nó khó ngắt quá thì để tôi ngắt à, cái đấy cái, ở mấy cuốn calama trước tôi vẫn làm như vậy cái phần nào mà mình đương sự thấy khó ngắt quá thì tôi ngắt ngắt đây có nghĩa là mình mình mình cắt đoạn ấy vì có nhiều chỗ cũng cắt hơi khó à. thì cái phần đó nếu quý vị thấy khó để tôi làm còn nếu mà phần nào các vị tự làm được thì các vị tự làm không à, có nghĩa là cái, cái cái cái chẳng những cái đoạn Bali nó tương ứng với đoạn tiếng Việt mà đằng mà là thêm sâu nữa là cái câu Bali nó phải tương ứng với câu tiếng Việt trong trường hợp đặc biệt à, tại Bali nó, ngôn ngữ Bali nó không có giống tiếng Anh cho nên có nhiều cái chỗ à, mà mình, mình mình không thể cắt ngắn được mà mình phải lấy nguyên đoạn à, thì trong trường hợp đó thì thôi mình phải để nguyên đoạn ừ. còn nếu mà mình ngắt câu được thì mình cứ ngắt à, à, đó là, là là là cái đó là cái việc làm của người đánh máy mà suy nghĩ tôi nó gọi là phải nhanh là sao là bởi nhiều khi tôi tôi gửi cho các vị gửi dồn dập dồn dập dồn dập dồn dập mà các vị cứ cứ cầm mò cầm mò cầm mò gà rờ, gà rờ, gà rờ, thì không được à, đúng là cái này nó nó đánh máy thì cũng không có uh, nhiều lắm đâu quý vị đánh máy thì không có nhiều là vì sao là vì á, là, là, là, là, là đánh thì đánh trường hợp nào đánh trường hợp là có những cái phần tiếng việt mà tôi thấy phải dịch lại tôi nhắc lại tôi không có chê bản dịch của tiền bối không có nhưng mà tại vì tôi căn cứ vào trong chú giải tôi căn cứ vào trong chú giải có nhiều chỗ phải dịch lại tôi ví dụ ví dụ như bây giờ tôi nói các vị mở ra internet ra các vị coi các à, bài kinh thưa sư dạ thưa sư à, sư trả lời một cú điện thoại gấp liền đó sư dạ con có người dạ có điện thoại sư sư cầm điện thoại của sư lên đi có có ờ, mà, mà, có gì quan trọng chuyện quan dạ, trọng dạ, là gì hỏi quan trọng dạ có dạ. quan rất quan trọng cho sư rất quan trọng sư cầm sư phone lên à, nếu vậy dạ. thì mình nên nên tắt lại tại cái chuyện gì mà không có được đưa lên trên Facebook như vậy dạ đúng đúng đúng dạ dạ dạ à, dạ đúng để, để anh anh anh để cho sư trả lời điện thoại liền dạ để chúng chờ sư một xíu nha alo dạ dạ chúng con nghe sư sorry à, không có gì riêng tư hết mà là calame thợ thợ họ đang ở ngoài tiệm họ lấy uh, vật liệu họ lựa mà dạ. đúng ra đó đúng ra cái này là mình về mình mình hỏi ý là chúng này nhất nhưng mà có điều là Việt Nam mình là khoái là rối chứ còn mà cái này mà đem ra hỏi bà con là ờ, ờ, bây giờ cái mình nó bên này mình nói nó nó, nó lén này. tại sao có mấy nhà độc tài thì cái gì mà hỏi ý dân có nhiều khi là dân nó làm nó rối nó kệ tự người ta có nhóm người ta chọn luôn ừ. đó, cho nên bây giờ các vị nghe kịp chưa đó, cái công việc của calama là như vậy có nghĩa là thí dụ như nãy tôi nói dở dang cái bài kinh mà đại nghiệp phân biệt của trung bộ á, nó có cái đuôi cái cái phần đuôi đại nghiệp phân biệt đại nghiệp phân biệt trung bộ kinh không còn phần đôi là này anh đang ờ, ta nói có bốn loại loại bốn cái trường hợp nghiệp thứ nhất là nghiệp tự hữu như hữu rồi nghiệp hữu như tự vô hữu rồi vô hữu là như như vô hữu rồi hữu như hữu các vị nghe các vị có hiểu không nhân nghe hiểu không dạ. <laughs> tôi hiểu thì tôi hiểu thì chết liền tôi bản thân tôi đọc kinh tạng mà tôi đọc tôi hiểu gì ngày nè nay có bốn trường hợp nghiệp hữu tự vô hữu rồi nghiệp vô hữu tự hữu là sao trong khi bên chú giải nó chú giải nó rõ thế này nè nay có bốn trường hợp nghiệp trường hợp thứ nhất ác nghiệp mạnh thì lấn ác nó nó, nó lấn lướt ác nghiệp yếu cái ác nghiệp mạnh nó, nó lấn lướt cái thiện nghiệp yếu trường hợp một á, là trường hợp đầu tiên là ác nghiệp mạnh nó lấn lướt cái ác nghiệp yếu trường hợp thứ hai là ác nghiệp mạnh nó lấn lướt cái thiện nghiệp yếu trường hợp thứ ba thiện nghiệp mạnh nó lấn lướt cái thiện nghiệp yếu và trường thứ tư là thiện nghiệp mạnh nó lấn lướt cái ác nghiệp yếu hiểu chưa đó là, là nó sáng rồi à, à cái thiện nghiệp mà, mà, mà cái ác nghiệp mạnh mà lấn lướt cái ác nghiệp yếu là sao có nghĩa là lẽ ra chiều nay là 3 giờ chiều nay là tôi bị người ta chửi nhưng mà lúc đó tôi lại bị một cái nghiệp sát có nghĩa là ba là hai giờ 49 là tôi bị người ta chém chết ngắt rồi cho nên cái vụ chửi coi như miễn hiểu không đúng ra là 3 giờ cho nay tôi bị người ta chửi nè bị người ta đánh là đánh phụ mỏ là nhưng mà 2 giờ 45 tôi bị người ta chém chết rồi như vậy trường hợp đó được gọi là ác nghiệp mạnh lấn ác nghiệp yếu xem chưa rồi còn cái ác nghiệp mạnh mà lấn thiện nghiệp yếu là sao thí dụ như lẽ ra chiều nay là theo cái nghiệp quá khứ là chiều nay tôi 3 giờ là tôi được người ta tặng cho tôi món quà nhưng mà bây giờ là hai giờ 45 nó chém tôi chết cắt rồi thì, thì, thì cái vụ tặng quà coi như miễn là nó gọi là ác nghiệp mạnh mà lấn cái thiện nghiệp yếu yếu hơn nó đó ừ. rồi hợp thứ ba là thiện nghiệp mạnh lấn cái thiện nghiệp yếu là sao có nghĩa là lẽ ra chiều nay là 3 giờ là tôi được người ta tặng một món quà sinh nhật nhưng mà 2 giờ 45 á, là có ông tỷ phú ông lợi ông lấy chiếc Rolls Royce ông chở tôi ra ngoài du thuyền ngoài biển đi chơi cho nên cái vụ món quà của ông nhân có gì miễn <laughs> ông nhân món quà ông nhân chỉ là cái ipad thôi làm sao bằng ông đưa ron roi tới chở tôi ra ngoài biển đi du thuyền rồi lên mới trị giá nó cả ông đem tôi ra một cái resort mình mà một tuần lễ là một triệu thì như vậy là cái cái vụ món quà của ông nhân coi như sầu coi như đó là thiện nghiệp mạnh mà lớn thiện nghiệp yếu còn hợp cuối cùng là thiện nghiệp mạnh mà lớn ác nghiệp yếu thì hiểu rồi có nghĩa là lẽ ra chiều nay là 3 giờ tôi bị chửi rồi nhưng mà hai giờ 45 một tới rước tôi đi bắt rồi ra ngoài ngoài đâu ai chửi tôi nữa hoặc là tôi sanh về trời tôi hai giờ 45 tôi sanh về trời trên trời đâu ai chửi tôi đâu thì trường hợp đó được gọi là thiện nghiệp mạnh nó lớn cái ác nghiệp yếu yếu yếu hơn nó đó ừ, tức là đúng cái thời điểm đó ờ, mà nếu mà đúng thời điểm đó có hai thứ nghiệp nó cùng lúc nó cho quả thì cái đứa nào mạnh nó lấn cái đứa kia đó mà như vậy mình thấy rõ ràng nè nay có bốn trường hợp thiện à, là ác nghiệp mạnh lớn ác nghiệp yếu ác nghiệp mạnh lớn thiện nghiệp yếu thiện nghiệp mạnh lớn thiện nghiệp yếu thiện nghiệp mạnh lớn ác nghiệp yếu là mình đọc cái đó mình chưa nghe giải thích là mình đã lờ mà mình hiểu còn đằng này nè nay có bốn trường hợp nghiệp tự hữu tự vô hữu vô hữu tự hữu tôi hiểu được tôi chết liền đó mấy cái điểm đó là trẫm đèn phải dịch lại đã mà dịch lại là căn cứ vào cái commentary là căn cứ vào chú giải chứ không phải tự nhiên tôi ngồi tôi gác chân lên ráng mà nghĩ ra thì nó không có Đấy. và và những chỗ đó chúng tôi có ghi chú đàng hoàng à, ghi chú à cái này là dịch theo cái gì thì theo chú giải chú giải của của bộ của Trung Bộ Kinh có cái tên là Manoratapurani à, Manoratapurani gọi là Papanchasunani của à, ví dụ như vậy rồi rồi à, đó công việc công việc vậy đó công việc là sẽ đến máy nhanh này vậy tức là những cái chỗ mà cần dịch lại là là tôi khi tôi tôi chỉnh là tôi nói ờ giờ mà dịch lại cái đoạn này nha là ngày kia phải làm rẻ rẻ chứ còn gà mà mà không biết chữ chữ n nằm đâu chứ chờ chút chờ chút cái cái cái cái, cái keyboard này bây giờ à, chữ n mới nằm đâu đi kiếm đi kiếm đi kiếm n là, rồi rồi mà cái thứ đó có rồi cái thứ đó có rồi vậy, mà vậy mà làm thành một cái ờ, một cái word file rồi có hai cái cột sư rồi nó có dạ đó đó, đó. Rồi mình, đó. Ờ, mình cứ copy bên tiếp đi ta cá đó. và đó và tôi cần dạ. cái người làm nó phải là cái người giỏi không phải giỏi mà người biết người biết máy mà nhanh phản nhanh như đại như như ông ông kia vừa nghe là ông, ông, ông kiên biết biết liền đó ông cần người vậy chứ còn mà cái này con không có làm gì để chi, chi, chi chờ chị, chị cháu nội con đi làm về rồi nó chỉ lại con đó mấy người đó chỉ cho họ một thứ dây họ treo cổ rồi chứ còn bây giờ đó mà ờ, giờ siêu chờ mà có nó có rồi siêu chờ cháu nội cũng về chờ ông xã con về chờ bà xã chờ cộng xã chờ buổi xã gì đó là cái đó là không xài được ok rồi bây giờ như vậy đã trả, mà để trả lời chung cho cái cái, cái thắc mắc là giúp là giúp cái gì đã là giúp như vậy đó tức là tôi tìm kênh tiếng việt rồi tôi tìm kênh Bali tương đương xong rồi cái người đó họ mới chia cột một bên đó là là cột cột trái là Bali cột phải là tiếng Việt và họ phân đoạn nếu mà họ biết chút ít họ phân đoạn đoạn nào khó thì giao lại cho tôi còn cái nào họ tự làm được thì họ làm đấy đó. chứ còn mà mù tinh Bali làm được thứ hai nữa là sợ có người họ rất là sợ họ thấy tội tuy nhìn vô thấy rối quá mà đừng nói ai người đó chính là tôi chẳng hạn như bây giờ mà cái vị kêu tôi làm uh, kinh tạng mà bằng bên mà bằng tiếng nhật bên bằng tiếng việt rồi tôi cũng khùng luôn bởi vì mình nhìn thấy tiếng nhật đó giống như mấy cọng bún gãy đó là chết luôn ok rồi bây giờ mình giảng ờ, bài kinh sáng nay bài kinh sáng nay đó là ờ, bài kinh tiếp theo đó là bảy pháp bất thối được Phật ngày dạy ngày dùng gọi là vô lượng phương tiện ừ, để là hướng dẫn chúng sinh tu hành giải thoát và đặc biệt ở ờ, trong cái loạt pháp bất thối này thì ngài cũng vận dụng vô lượng phương tiện để xây dựng cái tăng đoàn mình nói là xây dựng tăng đoàn mà thực ra đó là xây dựng cái đời sống tu học cho mỗi cá nhân tỷ kheo khi mỗi cá nhân tỷ kheo được ok thì tăng đoàn đương nhiên cố nhiên hiển nhiên mặc nhiên được ok à, đó là sức mạnh của tăng đoàn sức mạnh tăng đoàn không phải là sức mạnh hành chánh như là Vatican như là bên cơ đốc mà cái sức mạnh của Phật giáo là sức là một thứ nội lực tự mỗi cá nhân cá thể đây đó là sức mạnh thật sự của Phật giáo có nghĩa rằng là Phật giáo không cần đến một cái hệ thống hành chính quy mô hoành tráng và chặt chẽ như là cử đóng mà Phật giáo cần đến cái tinh thần tự giác ở mỗi cá nhân khi mỗi cá nhân được hoàn thiện thì tập thể được hoàn thiện tăng đoàn được hoàn thiện bốn chúng được hoàn thiện và cái giáo pháp được gọi là duy trì tồn tại lâu ngày ở đời đó là tinh thần của Phật pháp tôi không phủ nhận cái giá trị của phương pháp hành chánh nhưng mà ừ, nếu mà mình coi nặng cái hành chánh mà mà mà mình coi nhẹ nhẹ coi nhẹ ờ, cái chất lượng cái nội dung ở mỗi cá nhân thì không xong không xong tha tha là trên mảnh đất uh, trên mảnh đất Việt Nam trên mảnh đất Úc Châu mênh mông đó không có một cái dấu hội hành chánh nhưng mà cứ la ra la ra mình gặp đây đó những vị ừ, có tài có đức có giáo lý có hành trì thì vẫn tốt hơn là một hệ thống chặt chẽ mà gồm toàn là những là những thành viên à, thuần túy à, gọi là uh, máy móc à, mà trong đầu thì không có nội hàm không có vật chất này thì trường hợp đó là không không tốt cho đạo nha tức là nếu, nếu được cả hai thì tốt còn nếu tối thiểu thì thà là có những cái cá nhân có nội hàm có vật chất có chất lượng có nội dung vẫn tốt hơn đây chính là lý do vì đâu mà thế tôn đã dạy một loạt các pháp bất thổi mà qua đó các vị tỳ kheo tự hoàn thiện bản thân và cũng kính đáo xây dựng đóng góp củng cố vô cái tăng đoàn mà mình đang có mặt đang góp mặt đấy thì à, mình đã học xong hai cái pháp hai cái nhóm pháp bất thối trước bây giờ mình học qua cái nhóm thứ ba nhóm thứ ba này nếu mà bà con đọc lướt qua thì thấy hiểu rồi hiểu rồi nhưng mà nó không có đơn giản như vậy đâu nha để ba bất thối tiếp theo là đức phật ngày dạy khi nào mỗi cá nhân tỷ kheo có được bảy cái điều kiện à, tâm lý sau đây thì khi đó bản thân vì đó đó được tốt đẹp và tăng đoan cũng nhờ vậy mà được củng cố bảy cái giá trị tinh thần đó là gì ở đây đó, khi mà đức thế tôn ngày kể ra đó thì mình thấy rõ ràng có trước có sau à, có trước có sau có số 1 số 2 số 3 số 4 nhưng mà kỳ thật thì bảy cái này phải được cùng một lúc phát triển đồng bộ nhớ nha phát triển đồng bộ có nghĩa là cái này nó hỗ tương như cái kia à, trong diện tu học nói riêng và cái bản chất cái hình thái vận động của vũ trụ nói chung là sự đồng bộ của các Ờ, thành tố à, chứ không, không có cái vụ trước sau à, à, nhớ nha có vụ trước sau thí dụ như có một cái để nuôi dưỡng một cái cây hoa thì mình thấy có đất rồi có nước rồi có nắng rồi có gió rồi có sương đúng không thì mấy cái này nó phải đồng bộ chứ không thể nào nước riêng đất riêng làm được à, nắng gió mưa sương phân đất nước mấy cái này nó phải cùng một lúc ừ, nó có mặt thì cái cây nó mới phát triển nhưng mà khi kể là bắt buộc phải kể có cái trước có sau kể ra đầu tiên rồi phải kể đất trước à, rồi với tiếp theo là nước rồi tiếp theo là phân rồi tiếp theo đó là uh, nắng là gió là không khí uh, lặp lặp lặp la ừ, nhưng mà kể thì phải cái trước như mình phải hiểu ngầm là mấy cái này nó phải uh, là có mặt cùng một lúc ừ, có mặt cùng một lúc rồi cái đầu tiên đấy là khi nào một vị tỷ kheo mà thành tựu được niềm tin thì lúc đó cái bản thân cái vị đó cái chuyện tu học mới có mới có hy vọng và mới có hy vọng mà niềm tin ở đây là gì à, niềm tin ở đây không có phải là là nhắm mắt cắm đầu ừ, tin cậy một cái đối tượng một cái lời dạy nào đó mà cái niềm tin đó nó phải song hành với trí tuệ mà đôi khi trí tuệ ở đây thì ngài lại kể ở cuối cùng nên nhớ trong kinh Phật mình lưu ý chỗ đó khi kể thì có trước có sau nhưng mà cái kể trước chưa chắc không hẳn nó là cái quan trọng nhất và cũng không phải là cái là kể đầu tiên là cái sơ cơ cái bắt đầu chưa hẳn là cái được kể sau cùng không phải là vì nó không quan trọng và không phải là vì nó quan trọng nhất mà thì ờ, có nhiều khi kể phải có nhiều lúc là như vậy nhưng có nhiều lúc mình phải hiểu là, là, là đó là chỉ bắt buộc thôi ừ, đó là chỉ bắt buộc thì ở đây cái chuyện đầu tiên là cái niềm tin ấy vị tỳ kheo nói riêng và cái người tin Phật nói chung ở đâu có niềm tin thì mình thấy rõ ràng là chính trong kinh dạy muốn có được niềm tin nó phải nhờ đến nhiều yếu tố thứ nhất là cái chỗ ở mình ở đâu mình ở một cái chỗ mà dễ dàng à, tiếp xúc với minh sư thiện hữu mình ở một cái nơi chốn mà mình có thể dễ dàng mau chóng à, tìm được những cái câu trả lời thỏa đáng cho những thắc mắc hoang mang của mình đó chứ còn nở một cái chỗ mà toàn ten thì treo leo thì khó lắm. nhưng mà ngày nay thì nó có cái internet rồi ờ, thì cái đó không có sao nhưng mà nói theo kiểu ngày xưa đó là cái chỗ ở rất là quan trọng phải không à, rồi cái thứ hai nữa là thứ nhất là mình ở đâu thứ hai là mình thường gặp ai là và cái thứ ba đó tức là cái khả năng khéo tư duy khéo tư duy là gì tiếng Pali gọi là yoniso manasikara có nghĩa là khéo tư duy có nghĩa là mình suy nghĩ đúng cách đúng hướng hợp lý thì gọi là khéo tư duy hoặc ngày minh châu dịch ngày dịch là như lý tự ý đó thì có những cái điều kiện này nè thì mình mới có được cái chánh tính có nghĩa là có được cái niềm tin có được cái niềm tin mà mà, mà, mà, mà đúng đắn à, niềm tin của người có chánh kiến chứ còn tin á, thì à, theo Atidam thì ai cũng có niềm tin hết cái tâm sở tính tâm sở tính niệm tàm quý cái, cái, cái, cái, tâm sở tính này ở đâu cũng có ai cũng có uh, hồi giáo do thái giáo ấn giáo thiền chúa tinh lành uh, đạo bà tư bà tám với đạo nước sôi nước lạnh đạo dừa đạo ổi đạo nào cũng có niềm tin nhưng mà cái tin mà đức phật nói ở đây đó là chánh chính cái niềm tin mà nó được thiết lập trên cái nền tảng của trí tuệ này trí tuệ về cái gì trí tuệ về tam tướng trí tuệ về nhân quả trí tuệ về nhân quả là sao là luôn luôn nhân lành vô quả vui mà nhân xấu vô quả khổ luôn luôn nhớ rằng mọi thứ do duyên mà có không phải ngẫu nhiên mà có không phải do một cái đấng cao siêu nào đó an bài sắp đặt ban phát mà mọi thứ nó do các duyên do vô số nhân duyên tác động thì đó gọi là trí tuệ nhân quả chỉ nhân quả thì nghĩa rất rộng không rồi cái, thứ hai là ý nghĩa về tam tướng cái cái cái, cái trí tuệ hiểu biết về tam tướng có nghĩa là sao có nghĩa là uh, biết rõ rằng mọi thứ do duyên mà có và đã có rồi phải mất phải biết rõ rằng mọi thứ không có gì đứng yên mà mà có thể tồn tại mọi thứ phải luôn nói theo vật lý hiện đại mọi thứ luôn luôn là trong cái tình trạng tiếp nhận năng lượng và tự hủy để có thể tồn tại Đấy, nhớ nha hoặc là nói gọn nữa mọi thứ đang trên đường tự hủy để tiếp tục chuyển đổi cái hình thức hiện hữu à, nói nó hơi cầu kỳ chút vậy đó luôn luôn tự hủy có nghĩa là luôn luôn nó tự mất đi để nó trở thành một cái khác luôn luôn nó trở thành một cái khác đây là lý do vì đâu mà trong kinh à, có nhiều cái từ để gọi cho cái vạn pháp hữu vi trong đó có cái chữ bù tát bù tát có nghĩa là à, sự hiện hữu sự hiện hữu sự hiện hữu chỉ là sự hiện hữu của từng khoảnh khắc ở từng khoảnh khắc tất cả là mọi thứ chỉ là sự hiện hữu thôi chứ có đây không có gì ghê gớm hết mà chỉ hiện hữu của từng khoảnh khắc với sự hỗ trợ của vô số điều kiện vô số nhân viên à, thì hiểu được như vậy đó được gọi là trí tuệ không thì bất cứ một cái niềm tin nào mà nó thuận ứng nó thuận ứng nó không có chống trái nó không có mâu thuẫn nó không có đi nghịch lại cái cái cái cái cái, cái, cái trí tuệ à, nhân quả và trí tuệ tâm tướng thì cái, cái, cái niềm tin đó được gọi là chánh tính và đây chính là cái thứ niềm tin mà Đức Phật kêu gọi ở vị tỳ kheo này chứ còn mình cứ cắm đầu cắm cổ mình mình mình tin là trong kinh nói vậy sư phụ nói như vậy bà con nói như vậy mọi người nói như vậy thiên hạ nói như vậy quần chúng nói như vậy cho nên tôi tin không lẽ chừng đó người người sai hay sao đã mình cứ nghĩ như vậy mà ráng mình tin theo thì cái đó không không được mà niềm tin là phải dựa trên cái cơ sở cái nền tảng à, thuyết phục này. chẳng hạn tuy nhiên tuy nhiên cái chuyện mà mình bây giờ có một chuyện nó nằm ngoài cái đời tu là bây giờ tôi nói chuyện đời chuyện đốt giấy vàng gì vàng bạc á bác sĩ kỹ sư nhiều người vẫn đốt vì họ thấy rằng má đốt bà ngoại đốt phải không à, dì cô thím cậu đốt láng giềng hàng xóm đốt thời thiên hạ đốt thì chừng đó người hôm lễ người ta làm bậy thế là giàu trí thức nhưng mà vẫn đi đốt giấy vàng bạc rồi chưa kể nó có trường hợp này nữa là có người nằm mơ thấy người thân về kêu đốt cái này đốt cái kia đốt nhà lầu xe hơi đốt iphone đốt ờ, mấy cái túi sách lv gucci tùm lum hết ừ. à, rồi cái là là mình dậy cái mình ờ, thức dậy mình đi mua mấy đó về mình đốt à, mua mấy cái bằng giấy về đốt rồi còn đi kể nữa chứ kể là nếu mà mấy ông thầy ông nói đúng đó, thì tại sao tôi nằm mơ tôi thấy như vậy thế má về má kêu đốt cái túi sách LV bây giờ má dưới shopping mà xài cái túi mà túi Nike cái dởm quá đi mất mất mặt với cái đám à, dòng ở dưới quá bây giờ má cần mấy cái đồ hiệu ví dụ như vậy thì rõ ràng đó là mình thấy cái đó là đúng quá chứ đúng không rõ ràng là có người ở mấy cái dòng với âm phủ cửu tiền hoàng tiền họ cần họ mới về họ báo đúng không à, nhưng mà không phải như vậy không tại đâu vì đâu mà nó có giấc mơ đó là bởi vì trong cái đầu của mình nó xưa giờ đó là mình đã trót tin cái chuyện đó trót tin cái chuyện mà đốt với bạn bạc mình bản thân mình trót tin mà mình bên ta mình cứ văng vẳng văng vẳng cái lời của bà con bà con mê tín rồi cuối cùng là do cái tình thương của mình đối với má mình biết má lúc còn sống má rất là mê shopping má mất rất là mê hàng hiệu chính vì lòng thương má cộng với cái nền tảng mê tín xưa giờ hai cái đó nó cộng lại nó ra cái giấc mơ nếu quý vị tin rằng giấc mơ mơ là có thật thì tôi hỏi các vị nha các vị nghĩ làm sao nếu các vị là mơ các vị thấy các vị bay được các vị nghĩ làm sao lúc đó mình mới thấy à thì giấc giấc mơ luôn luôn là giấc mơ ừ. ờ, nhớ nha chứ đừng có nói là mơ là là đúng ờ, cái gì tôi thấy trong mơ là đúng thì cái đó mà tại sao mình mơ mình thấy cái đó thì như tôi vừa giải thích là tại vì xưa giờ mình vốn có một tí mê tín trong người rồi rồi cộng với cái tình thương đối với má nữa đây rồi bản thân mình cũng quan tâm đến đồ hiệu nữa thế là nằm mơ thấy như vậy thế má về má đòi má xin đủ thứ đồ hiệu má kêu đốt cái này đốt cái kia à, thì một người mà chánh tính một người có trí họ không có tin cái chuyện đó dầu họ nằm mơ họ thấy cái giống gì đi nữa ừ. à, à, chẳng hạn như ngày xưa đó là, là, là ở Việt Nam lúc tôi còn cách cách đây cũng ba mươi mấy năm là lúc tôi còn trẻ có cái cô đó cô đi chùa mà của nó cũng nghe pháp cũng thích lắm cũng thích nghe pháp lắm chứ còn không thích tụng kinh nha thích nghe pháp mà cũng thích cái lá y của chư tăng nam tông thích lắm có một chuyện cô không có thích rồi là có thấy mấy sư ăn nước mắm là cũng không có thích à thế là tối bây về mới nằm mơ cô thấy má về má nói đừng có đi cái chùa đó nữa cái chùa nó ăn mặn thế là nàng bỏ chùa luôn một thời gian dài thì gặp bạn bạn bè bạn đạo hỏi sao không đi chùa bà nói má về má kêu ừ, má về má kêu thì uh, sư phụ tôi khi mà tới hồi sư phụ tôi nghe cái chuyện đó uh, sư phụ tôi mới nói đùa thôi sư phụ nói đùa sư phụ nói nhắn với cổ cẩn thận cỡ chừng ờ, má về má kia bỏ ờ, năm tông thì ừ, thì cổ bỏ ít bữa cái ba cổ về kia cổ đi theo đậu hồi cổ đi theo đậu hồi là chết luôn <laughs> rồi rồi bà nội về kêu theo cái đạo tinh lành rồi bà cố về kêu theo cái đạo dừa đạo chuối đó là rốt cuộc là cổ là thân gái 12 bến nước đi theo bến nào đó. hồi thì bỏ này thì hồi thì theo cái kia là khùng luôn nói cổ cẩn thận nha cẩn thận với chim bao ừ, thì mà sư cầu sư phụ tôi chỉ nói đùa vậy thôi nhưng mà tôi hiểu ngầm đó là lời nhắc nhở ừ, đó là lời nhắc nhở nó có cẩn thận bởi vì nay thì người này về báo này mai nghe báo kia là, là chết luôn hoặc là lỡ có người thân về suối của điên cướp nhà băng là tính sao đấy chim bao mà cho nên tránh tính là như vậy nhớ nha rồi vậy cho nên mà muốn có được chánh tính là ở đâu ra à, thì ở trong kinh nói rất rõ ờ, là mình và người mình có nghĩa là mình phải có yoniso manasika đó phải có cái khả năng tư duy hợp lý à, trên cái nền tảng văn tư tu à, đó là mình còn mình phải dựa vào người là sao tức là phải dựa vào minh sư thiện hữu đây phải dựa vào minh sư thiện hữu có nghĩa là thấy nó kỳ kỳ là phải kiếm người hỏi liền kiếm người trao đổi kiếm người tham khảo liền nha nhớ hai cái cho nên là cái điều kiện mà trung kinh đó điều kiện mà để có cái cái cái, cái, cái chánh kiến hoặc là chánh tính luôn cũng được nó gom chung thì nó có hai một là parakho ừ, sát parakho sát đây có nghĩa là phải nhờ học hỏi từ người khác từ thầy từ bạn parakho sát không nhớ nha parakho sát khô là chữ gh parakho sát cái trường hợp thứ hai đó gọi là ừ, yoniso manasikara có nghĩa là khéo tư duy thì có hai cái này nó mới có trí tuệ mà nó mới có chánh chánh kiến mới có chánh tính còn không có hai cái này là chết thấy không Đó. mà cái này thì không phải riêng tỳ kheo mà cả cư sĩ cả bốn chúng tứ chúng đồng đạo đều phải ghi nhớ bốn cái đó có nghĩa là muốn có chánh tính là phải có hai cái này một là phải có thầy bạn hai là phải bản thân mình khéo tư duy khéo tư duy trên cái nền tảng trí tuệ hồi nãy tôi nói rồi nhớ nha ừ. và hôm nay thì, thì các vị hỏi tôi về chứ chỗ tôi ở không có Ờ, thầy các bạn tôi làm sao thì mình có internet mình có kinh sách mà à, thì đó cũng là minh sư thiện hữu đó nhớ nha ừ. kinh sách dầu là bằng giấy hay là online cũng là minh sư thiện hữu trong trường hợp mình không tìm được người ờ, bên cạnh à, thì ít ra kinh sách cũng là minh sư thiện hữu à, rồi đó là chánh tính cái thứ hai nữa đó là tàm à, tàm quý nó là cặp tàm là cái gì ta là biết thiện à, ta là biết thiện thì ở trong uh, chú giải ghi có cả chánh tạng này cả chánh tạng thì rất rõ tàm nó có nhiều cái trường hợp mà đó giờ mình chỉ nghe phất phớt thôi tàm là thẹn biết thẹn khi làm bậy thì tàm nó có hai trường hợp có nhiều à, với hai mà có nhiều cách phân có, có nhiều cái cách uh, giải thích rộng rãi có hai trường hợp một tàm có nghĩa là vì thẹn mà không làm không có làm điều bậy thẹn mà thẹn ở đây là là là sao ta thẹn đây là vì nghĩ đến mình và nghĩ đến người nghĩ đến mình á nghĩa là nghĩ là người như mình phật tử như mình nhà sư như mình gia thế như mình dòng dõi như mình à, mà tại sao mình đi làm chuyện đó à, đó là nghĩ về mình mà không làm thứ hai là nghĩ về người là nghĩ rằng cái đoàn thể mà mình đang có mặt không à, là một đoàn thể thiêng liêng Ờ, tứ chúng là một đoàn thể thiên liêng mà mình lại làm như vậy là mình bôi vấy ừ, cái, cái đoàn thể của mình thì đó là là cái lòng thẹn cái lòng thẹn khi nghĩ về người khác cái tức là lòng thẹn cái cái cái cái, cái lòng thẹn đối với tội lỗi đối với điều xấu khi nghĩ về mình và về người đó là một cách phân tích cách thứ hai thẹn vì thẹn mà không làm cũng là một là thẹn trường thứ hai lỡ làm rồi mà biết thẹn không làm nữa đó cũng là thẹn hiểu chưa rồi và ở trong cái đó là trong chú giải còn trong chánh tạng ghi rõ thế này khi mình sắp làm cái nào cái chuyện gì đó mình phải nhớ cái này khi mình hữu sự à, khi mình cái này ở trong Kalama có cái này trong ờ, Nhật tụng Kalama quyển 4 có bài kinh này khi mình hữu sự thì mình biết cầu chư thiên à, mình cầu chư thiên mình mong ờ, chư thiên hãy dòm nó để giúp mình nhưng mà khi mình làm bậy thì mình quên mất là chư thiên họ cũng đang dòm mình nhớ cái đó nhớ nha khi mình hữu sự thì mình mong là chữ thiên luôn luôn dòm ngó mình ví dụ như máy bay chào lắc biển sóng thuyền sắp chìm đi lạc trong rừng tối đêm hôm ở một mình hoặc là bệnh hoạn đau đớn hoặc là hấp hối tận tử những lúc đó mình nghĩ đến chư thiên mình mong chư thiên giúp mình vì mình tin rằng họ đang luôn luôn ngó mình mình hồi hướng cho họ thì họ nhìn mình đó. nhưng mà tới lúc mình làm chuyện tầm bậy mình lại quên mất cái chuyện là chư thiên họ cũng nhìn mình nữa kìa ừ đấy cái là chánh tạng đó có đức phật dạy rằng có những khi bị tỳ kheo sắp làm diễn quấy nhớ rằng có những sa môn bà la môn có thằng thông và có những thiên tử có những chư thiên có những phi nhân quốc ngoại quốc phật họ cũng đang nhìn mình tỷ kheo nghĩ như vậy nên không nên không có lạ phải không thì cái đó được gọi là thẹn đó nha <coughs> rồi còn cái sợ cái sợ đây cái là là úy tà tàm là thẹn mà úy là sợ sợ có bóng một là sợ cái gì một là sợ cái cái cái, cái, cái, cái cắn rất lương tâm là sợ cắn rất lương tâm có nghĩa là mình nếu mình làm chuyện này thì cả đời mình không có yên đâu à, cái sợ thứ hai là sợ tiếc đời dị nghị đấy có nghĩa là mình làm này mình đến, đến tay đại chúng mình đã biết được là mình chết đấy rồi cái trường hợp thứ ba đó, đó là sợ pháp luật có nghĩa là cái chuyện này mà pháp luật mà nó sợ gáy là mệt lắm không cái chuyện này không nên làm cái chuyện thứ tư là chuyện nhân quả báo ứng có nghĩa là chuyện này mình làm thì kiếm sao là mình mệt á à, ví dụ như bây giờ chuyện nhẹ thôi tôi ví dụ chuyện nhẹ thôi ví dụ như bây giờ ừ, nhà cái phòng mình mối dán chuột kiến nhiều quá à, mình lấy đồ mình diệt à, mình giết đó là mình giết đó làm đặt bẫy hay là xịt thuốc gì đó à, thì mình cứ nghĩ là để đổi lấy cái sự sạch sẽ cái sự thoải mái trong phòng mà mình giết đó mà bây giờ nó bị mình giết thì nó là con dán con kiến con mối con chuột nhưng mà mai sau cái quả nó trổ thì nó có hai hướng một là vì cái nghiệp sát mình có thể bị đọa bốn đường khổ hai nhẹ hơn chút thì khi làm người mình mà bị bệnh tật yếu thọ à, tàn phế nha bệnh tật yếu thọ tàn phế cái, nghiệp sát nó độc vậy đó nha à, các vị chắc trong rơm này cũng có người thắc mắc là tại sao mà sát sanh mà bị, bị, bị yếu thọ là hiểu rồi nhưng tại sao bị tàn phế bị bệnh hoạn là sao là bởi vì khi mình sử dụng thuốc á, mình đặt bẫy thì mình không kể đến cái tình trạng <clears throat> à, cái tình trạng mà bầm dập à, đau đớn à, của cái con vật đó mình không có kể cái vì tưởng tượng nó ăn nó vào nó dãy dùa không hoặc là cái bẫy mà đập xuống nó gãy chân nếu mà nó thoát được nó bị gãy chân đó, đó cho nên cái nghiệp sát đó, nó dẫn đến cái chuyện là bệnh tật rồi tàn phế à, là, vậy đó ừ. rồi yếu thọ ừ. nghĩ đó nghĩ nó sợ nó gọi là sợ bị báo ứng đó như ừ. vậy thì cái quý này có bốn là sợ cắn rất lương tâm sợ tiếng đời dị nghị sợ pháp luật trừng trị và sợ nhân quả báo ứng đời sau là quý thì à, một cái người mà tu học mà nhớ mấy cái này thì nó đỡ lắm ừ, nó đỡ rất là nhiều nha đỡ rất là nhiều ừ. thì đây là bảy pháp bất thối đã bắt đầu vào niềm tin tôi đã giảng hơi kỹ về niềm tin ngắn thôi nhưng mà nhớ niềm tin là phải như vậy đó thứ hai nữa là tàm quý cái tàm là sao quý là sao ừ. với mình với mình nhớ cái này tàm quý nó là cái dấu hiệu tâm lý mà chỉ có ở cái chúng sanh cao cấp nhớ nha tàm quý nó là cái dấu hiệu tâm lý dấu hiệu đạo đức mà chỉ có ở chúng sanh cao cấp chứ còn mấy cái loài mà thấp kém là nó không có cái khả năng tà và quý nhớ cái đó cho nên khi mình sống nhiều với cái tạm quý có nghĩa là mình đang à, xây dựng cái thói quen của cái chúng sinh cao cấp à, muốn về trời muốn trở lại thân người thì phải chuẩn bị một cái nền tảng tâm thức của các loài người của thứ động vật cao cấp còn nếu mà trong đời sống thường nhật mà cái tâm lý của mình nó có quá ít những cái yếu tố tâm lý mà cao cấp thì mình không thể sanh vào cảnh giới cao cấp cái đây là cái chuyện rất là nhân quả rất là khoa học không anh muốn về sống ở đâu thì anh phải có những chuẩn bị tương thích thí dụ như anh muốn về châu âu anh sống anh muốn về mỹ anh sống thì chỉ đầu tiên là anh anh phải có cái gì anh phải có tiền rồi anh phải có tiếng có tiếng là anh phải có ngôn ngữ anh phải có khả năng suy sở bằng ngoại ngữ đúng không, đúng không đúng không chứ đâu phải anh tự nhiên anh đang uh, bán vé số đang mò cô bắt ốc vậy rồi cái anh mặc bộ đồ vest lên với bà anh bay qua Mỹ sống rồi đâu có no, no, no, no, no. anh phải có những chuẩn bị tương thích anh phải có tiền bạc giấy tờ tùm lum tà la hết anh mới về mỹ anh định cư được đúng không đó. hoặc là bây giờ mình từ ở ừ, dùng đầm lầy nước động mà mình muốn lên phố mình sống nhà ở đâu nhà ở đâu trên phố mà ở hả nhà ở đâu phải có chỗ để mình mới về về phố được chứ đúng không rồi ở đây cũng vậy trong ba cõi nhân viên là ở đâu cũng cần đến những điều kiện tương thích muốn về phạm thiên thì phải đắc thiền muốn về dục thiên thì phải có thập thiện còn ờ, muốn xa đọa thì cứ sống bằng cái tâm thức của cái loài xa đọa đơn giản như vậy ở đâu có điều kiện rồi đó nha chứ phải cây cơ muốn dọn vô phú mỹ hưng là dọn không phải cây cơ mà muốn dọn về new york là dọn không phải cây cơ muốn về tokyo muốn về zurich muốn về Vin muốn về Ờ, Copenhagen là không được không được anh muốn về đâu anh phải có những cái chuẩn bị tương thích nhớ nha Đấy. cho nên cây tàm quý nó quan trọng như vậy đó à, rồi cái tiếp theo đó là cái đa văn ừ, cái đa văn cái đa văn ở đây đó à, nó có nhiều nghĩa ít nhất là hai nghĩa cái này cũng kinh nói cho phải tôi nói tôi biết cái gì mà nói không tôi biết cái gì mà tôi nói đa văn ở đây trong trong trong chú giải trong chánh tạng giải thích có hai trường hợp một đa văn là thông suốt nằm lòng kinh điển hoặc là một phần lớn của kinh điển à, ví dụ như thuộc lòng cả tam tạng hoặc là hai tạng một tạng hoặc thuộc lòng cái trung bộ trường bộ thuộc lòng chú giải à, đó gọi là đa văn không rồi nhưng mà trường hợp thứ hai đa văn là sao đa văn là hiểu thấu suốt một vài bài kinh cũng gọi là đạo văn hiểu thấu suốt ừ, thí dụ như bài kinh tứ niệm xứ đấy có nghĩa là bây giờ kinh giờ đó giờ kinh sách mình mình không có đọc nhiều nhưng mà hôm nay bằng vào tất cả khả năng kiến thức ta tìm hiểu đến đầu đến đũa à, tới nơi tới chỗ nội dung bài kinh tứ niệm xứ tôi ví dụ như là trong room này bà con nào đọc được tiếng tiếng Anh đó bà con đánh giùm tôi cái chữ somatera đánh được không somat <coughs> somatera somatera ừ, rồi đánh vô vào Google đánh luôn cái chữ somatera mindfulness chỉ nhiều đó thầy à mindfulness tức là cái quyển sách về chánh niệm <coughs> của ngài ngày ngày somatera ngày dịch ngày dịch uh, chánh văn kinh niệm xứ của kinh tạng mà đồng thời uh, dịch kèm luôn cái chú giải luôn không à, dịch luôn cái chú giải cho nên tôi khẩn thiết thiết tha à, khẩn thiết thiết tha kêu gọi trong râm ai là người thấy tiếng việt mình trong sáng tin tự tin được cái tiếng anh của mình thì làm ơn chuyển dịch cái bộ đó sang tiếng Việt dùng rất là ngắn khoảng nếu mà tính theo khổ ờ, giấy 15 ờ, 20 ờ, đó thì nó khoảng chừng 200 trang 200 trang không 200 trang đấy 200 trang mà lạnh cái cuốn vô trong cái bắp đầm á không? đi đâu cũng mở ra coi mở ra coi thì trong đó là giải thích rất rõ cái kinh tế niệm xứ hiểu tới nơi tới chốn bài kinh tế niệm xứ hoặc là hiểu tới nơi tới chốn cái bài kinh trạm xe không phan kinh tế niệm xứ là trong trung bộ trường bộ nghe phải nói rõ trung bộ trường bộ còn thứ hai là cái kinh trạm xe ở trong trung bộ kinh đấy à kinh trạm xe lắp tháp với mi tách à, kênh trạm xe thì uh, uh, đọc hiểu cho tới nơi tới chốn kinh trạng xe phải không thì đó cũng gọi là đa văn à, thậm chí trong pháp cứu đức một ngày dạy hiểu thấu suốt một bài kệ bốn câu hiểu thấu suốt mà một bài kệ bốn câu cũng gọi là đa văn à, hiểu tới nơi tới chốn bởi vì ờ, cái dốt nó có nhiều trường hợp một là biết cái không đáng biết biết cái không đáng biết thứ hai là không biết cái đáng biết và cái thứ ba là biết không tới nơi tới chốn cái đang biết à, và tổng cộng là có ba cái một là không biết cái đáng biết thứ hai là chỉ biết cái không cần biết và cái thứ ba là biết lờ mờ biết lan man lan man biết mơ hồ biết không rõ ràng không tới nơi tới chốn à, thì đó gọi là cái dấu thứ ba ừ. thì cái đa văn là gì đa văn là một là thông suốt ờ, bộ kinh này qua bộ kinh kia tạng này qua tạng nọ nhưng mà trọng thứ hai là hiểu tới nơi tới chốn bài kinh mà mình thấy rằng tâm đắc và có thể hỗ trợ ờ, tốt ờ, cho cái chuyện tu học của mình mình tìm hiểu tới nơi tới chốn và hôm nay có internet rồi thì cái chuyện mà con tìm hiểu nội dung một bài kinh nó càng bội phần dễ dàng so với ngày xưa ấy vậy mà vẫn không chịu và tôi xin nói một chuyện buồn đó là tôi gặp rất là nhiều người có chữ rất nha chứ không phải nhiều mà rất rất nhiều người gặp tôi họ nói họ muốn học cái này muốn học cái kia có người nói muốn học a tỳ đàm muốn học tiếng pali để đọc kinh tùm lum hết nhưng mà cuối cùng họ chốt là một câu đó là tiếc quá con không có thời gian các vị biết hồi đầu tôi tin lúc đầu tôi tin nhưng mà sau đó tình cờ tôi phát hiện ra là toàn là nguyên một cái lũ nói dốc không trên đời này ờ, hiếm cái người nào mà không có thời gian thời gian để học đạo hiếm đốt đốt đi tiền không hiếm vì sao tôi nói vậy là bởi vì nếu mà mình dốc lòng thì tự nhiên nó lòi ra cái thời gian tôi hỏi các vị một câu thôi nếu mà mỗi ngày mà các vị dành ra hai tiếng để nghiên cứu nghiêm túc kinh Phật không để rồi giúp cho cái bệnh tiểu đường của mình nó hết ung thư hết tim mạch hết cao máu hết thì có vị có dành không có dành ra hai tiếng không tự hỏi lòng mình đi tự hỏi lòng mình đi nếu mỗi ngày mà mình nghiêng nhờ nghiêng bỏ ra hai tiếng để nghiên cứu kinh Phật rồi nhờ vậy mà giúp ờ, giảm được ờ, giảm được hoặc là trị hẳn bệnh ung thư tiểu đường cao máu tim mạch đó, tim thòng tim lớn gì đó không thì hỏi bà con có có có dành thời giờ tôi tin chắc một ngàn phần trăm là bà con sẽ vì sao vì lúc bây giờ cái việc học kinh điển nó nó là cái chuyện cứu mạng đúng không Đây. còn đằng này khi quý vị không xem cái chuyện học kinh điển nó là quan trọng cho nên quý vị mới thấy mình không có thời gian rồi thà lấy cái phone bấm bấm tầm bậy tầm bạ chat đầu này chat đầu kia gửi tin nhắn Viber Messenger Facebook email mess tầm lâm hết là thì được mà ai mà kêu tôi học có trời không có em có thời gian chị ơi em có em có em bận quá trời em thấy chị học mà em ham luôn cái trời em tiếc quá em tiếc quá nói dốc mà khi cái đầu mà nó xúc vật như vậy tôi nói hơi nặng đó thì đừng có trách là tại sao mình không có chánh tính không có chánh kiến không bởi vì mình dốt giáo lý mà khi mà mình dốt giáo lý thì đừng hòng mà có chánh tính đừng hòng có chánh kiến mà hai cái này nó không có thì cái hoạt động cái sinh hoạt của mình lấy đâu mà mà có được cái sôi đường dẫn lối ở đâu thế là mình chỉ hoạt động tuần tí theo cái bản năng theo cái dốt của mình thôi đấy và tôi nhắc lại lần nữa đừng có nghĩ rằng Phật pháp ờ, biết được thì tốt cái này là một cái rất là bậy với Phật tử mình nghĩ rằng Phật pháp là một cái ờ, gì đó biết được thì tốt thật ra Phật pháp không phải là cái biết thì tốt mà Phật pháp là phải biết phải biết phải được biết chứ không phải là biết được thì tốt ví dụ như tôi nói hoài à, kiến thức về yoga về khí công về thái cực quyền kiến thức uh, ờ, chân hoa kiến thức nấu ăn kiến thức uh, làm giường mấy cái đó biết được thì tốt không biết không chết thằng tay nào hết nhưng mà Phật pháp không phải vậy Phật pháp không phải là cái cái thứ mà mà biết được thì tốt mà nếu anh thấy đời này là khổ anh thấy cái thân này nó là cái gánh nặng đấy anh muốn có một cái tuổi già à, an lành an lạc anh muốn có một cái chết thanh thản an nhiên thì bắt buộc anh phải biết Phật pháp chứ Phật pháp không phải là cái thứ biết được thì biết được thì tốt nếu mà nó biết được thì tốt thì không biết không sao đúng không ừ, nhưng mà không mà nó xui một chỗ là tôi đang giảng chỗ này cái bụng của tôi là nhắm tới mấy cái người có niềm tin cỡ người không có niềm tin họ nghe này họ thấy mệt đó nó trụ vô mở cuốn sách ra thấy rối quá đây cũng chính là lý do vì đâu mà chúng tôi đã tận lực giới thiệu cho các vị ờ, thiền quán giới thiệu cho các vị ờ, a tỳ đàm giới thiệu cho các vị kinh tạng thông qua bộ kalama là với cái thiện chí phải nói là với thiện chí giúp cho bà con phật tử không thấy sợ kinh điển nữa bà con có thể thông qua tôi tìm thấy một cái niềm cảm hứng nghiên cứu kinh điển rồi tìm đến vị khác chuyện đó no problem miễn là tôi thổi vào cho các vị một cái làn gió mới một cái nguồn sinh khí một cái động lực một cái hơi ấm để thúc đẩy các vị lên đường dấn thân vào cái hành trình nghiên cứu tham khảo tìm hiểu sôi rồi kinh điển vậy là tôi vui rồi nhưng mà tôi nhắc lại tôi muốn tôi muốn thông qua những gì tôi làm những gì tôi nói bà con có được cái cảm hứng tìm đến với kinh điển một cách ừ, gọi là thích thú à, à, và ừ, tinh tấn không chứ còn mà mà là phật tử kể cả người xuất gia mà không có cái cái cái cái cái cái hứng thú khi mà nghiên cứu kinh điển thì gạt lắm không? cho nên đây là lý do vì đâu mà đức phật ngày dạy đến cái, cái một cái điều kiện quan trọng cho việc tu học đó là phải đa văn và như vậy là phải học ờ, chứ còn cái đầu phàm phu của mình nếu mà không có được kiến thức bơm vào đó thì với cái não trạng bẩm sinh của mình tôi hỏi các vị các vị sống kiểu gì tư duy kiểu gì hành động kiểu gì tự hỏi lòng mình đi nha với cái não trạng bẩm sinh của mình với cái kiến thức mà trường lớp của mình ở ngoài đời đó thì đủ để mình sống đời hay không tôi e là không đủ phải không ngừng bổ sung bổ túc không ngừng bồi dưỡng tài bồi này, nhớ nó không ngừng bởi vì cái đầu của mình nó giống như cái cây vậy đó à, là, là có nghĩa là nó phải liên tục được chăm sóc liên tục được chăm sóc chứ còn cái này là mình để nhất là cây bonsai nó trong chậu mà không có chăm sóc thì nó chỉ lăn ra nó chết nha mình đừng có nghĩ là ôi trời đất thiên nhiên bao la rừng núi có biết biết bao nhiêu cây người ta không chăm sóc cho nó sống cái đó là cái chuyện của nó cái chuyện mà nó sống được là cái chuyện của nó không nhưng mà riêng mình mình cứ nhớ cây là phải được chăm sóc thì mới hy vọng cái khả năng sống sót nó cao hơn nhớ nha ở đây cũng vậy cái cái cái não trạng của mình phải luôn luôn được chăm sóc được dòm nó thì mới may ra không? chứ còn với cái não trạng bẩm sinh của phạm phu mình nó, nó rắc rối hơn cái cây gấp tỷ lần cái cây nhiều khi mình không có chăm sóc nó có thể nhờ nắng gió mưa sương mà nó tự phát triển nhưng mà cái não trạng của một con người thì nó không phải như vậy nha nó không phải như vậy nó không phải như vậy nó cần đến cái sự chăm sóc dòm ngó liên tục và liên tục à, và đặc biệt là nó phải được bồi dưỡng những cái vốn liếng những cái hành trang nha. chứ còn uh, ừ, 12 năm trung học à, thêm 4 năm đại học thì không có đủ đâu quý vị vì biết mà còn có cái trường đời nữa còn bây giờ mình có thêm cái trường đạo là cái môi trường thực tập á, để từ đó cái biết cái hiểu của mình nó mới được ờ, là chứng thực nhớ nha ừ, đó rất là quan trọng cho tôi nhắc lại ngày nào mà vị tỷ kheo không có thiết tha tìm hiểu giáo lý thì tôi phải nói là cái chuyện tu hành của vị đó có vấn đề đừng có đi nhắc ma tôi nói rồi vị đó trong sạch lắm ờ, vị đó đi chân không mang dép ờ, vị đó không nhận tiền vị đó đi bác à, vị đó ngủ ngồi à, vị đó không có giữ y dư ờ, vị đó không có tiếp xúc phụ nữ ừ, bla bla bla bla tùm lum nhưng mà tôi chỉ hỏi một câu thôi vị đó có hứng thú trong cái chuyện tìm hiểu kinh điển không mà nói không vì nó cứ dành thời giờ để hít thở thôi là không được tôi đó tôi xin nhắc lại các vị có tu bằng à, bằng ông gen ca các bạn không không mình tu mình không có làm gì so sánh không nhưng mà mình phải biết ngó vào những tấm gương nhớ nha chứ mình so sánh để mà tự ti hoặc là tự tôn thì không nên nhắc tôi nhắc lại mình tu mình không có nên nhìn người khác để mà tự ti tự tôn gọi là để uh, coi thường người này để thần tượng người kia cái đó là sai nhưng mà mình phải biết nhìn những tấm gương tốt và gương xấu để mà mình chỉnh sửa mình à, chứ còn mà mình tu thì kỷ niệm so sánh là không có nên nhưng mà nhìn để học tập để rút kinh nghiệm thì nên chứ thì mình nhìn ông Gên Ca mình thấy ông là thiền sư bản thân là ông là hành giả dạy người ta và bản thân ông của hành thiện nhưng mà cả đời ông đau đáo cả đời ông cứ đau đáu à, ờ, cái chuyện mà xây dựng một cái bộ đại tạng online và ông đã làm được đó chính là bộ Parayati Tipitaka online à, và có hẳn một cái nhà xuất bản à, Parayati à, để mà phổ biến ừ, kinh sách chính thống à, kinh sách dòng một kinh sách cấp 1 này à, cấp 1 dòng 1 có nghĩa là sao có nghĩa là những cái kinh điển mà trực tiếp từ chánh tạng hoặc từ chú giải còn những cái lời ừ, còn những cái nội dung mà cái kiểu như là thiền học tây phương hoặc là kinh nghiệm tuệ quán thì mình phải nói là mình tham khảo phải nói thẳng luôn và kể và kể từ sau cái quyển chương trình từ quán chúng tôi quyết định không có dịch nữa không có mạc tới loại sách đó nữa bởi vì muốn bà con có cái khái niệm có cái nền thì giới thiệu bộ đó chứ còn nếu mà gọi là, gọi là chính thức bước vào chuyện chuyện tu tập hành trì thì chỉ có tam đại chú dạy thôi ừ, và nói như vậy có nghĩa là mình phải thường xuyên tiếp xúc ừ, với kinh điển chỉ còn mà tôi nhắc lại cái não trạng bẩm sinh của mình không có đủ đâu tự nhiên nghe ông thầy nào ông dạy cái pháp uh, hơi thở cái tâm đắc có tối về cái toàn thở không mà không phải dành tí thời giờ để nghiên cứu kinh điển nào được mù tịch đạo phật không phải chỉ là hơi thở bởi vì nên nhớ bà la môn cũng có thở khí công yoga cũng có thở nhưng mà cái lý tưởng cái tinh thần cái nội dung của họ nó khác mình à nhớ nha chứ không phải nói thở là tu rồi tôi không đồng ý phải còn có cái nội dung thở bằng chánh niệm thở bằng trí tuệ biết rõ đang thở ra thở vào đó là chánh niệm biết rõ thiện ác buồn vui dù đang xảy đến cho mình à, cái nào là thiện cái nào là ác biết rõ mọi thứ do duyên mà có biết rõ mọi thứ có rồi phải mất đi nhớ nha ừ, phải vậy là thở vậy mới đúng chứ còn mà mà cứ chú ý thở ra thở vào thì cũng hay đó nhưng mà nên nhớ không có Phật pháp thì cái pháp môn nó vẫn được ngoại đạo biết đến nhớ nha chứ còn không học giáo lý mà chỉ hít thở mỉm cười thì cái đó không được rồi đúng cảm ơn cảm ơn cái kẻ nào mà post cái cái quyển này lên nè đúng rồi đó Sumatera đó thấy chưa có nghĩa là là đúng nói vậy nãy giờ tôi giảm tôi nhắm mắt bây giờ tôi mở mắt tôi thấy rồi bà con tìm cho bằng được cuốn này và tôi cũng nói luôn là nếu đọc thẳng được bản tiếng Anh thì quá tốt còn không nói có xiên mà còn dịch chữ quyển này ra tiếng Việt phổ biến cho bà con phải không à, phổ biến như bà con và tôi ờ, đang muốn nói một câu rất là bậy mà không thể không nói à, biết nó bậy nhưng mà không thể không nói tôi ừ, tội khanh không? Ờ, thiết tha mong mỏi không ờ, bà con ngoài nước thì không nói mà trong nước nên dành thời giờ mỗi ngày hai tiếng hoặc là mỗi tuần 4 tiếng à, mỗi ngày 2 tiếng còn mỗi tuần 4 tiếng à, nếu mà bận thì mỗi tuần 4 tiếng còn nếu rảnh ngày 2 tiếng học ngoại ngữ đi học để mà không cần nói mà học để đọc sách à, học tiếng Anh tiếng hoặc là tiếng Thái hoặc là tiếng Miến Điện không rồi các vị hỏi tôi ai dạy ai dạy dạ thưa tại có bị làm biến tại làm làm biến mà cộng với ngu nữa ngu bẩm sinh ngu mà lười nữa đúng không chứ nếu mà muốn học thì trong tăng ni Việt Nam một tỷ người họ biết tiếng Thái một tỷ người họ biết tiếng Anh một tỷ người họ biết tiếng Mỹ ở trong uh, Việt Nam mình đó à, có tới lạy lục người ta nói người ta dạy cho à, 6 tháng một năm đọc hiểu và tại sao tôi đề nghị như vậy là bởi vì tôi xét thấy hai chuyện thứ nhất đọc kinh Phật mà thông qua bản dịch nó kẹt lắm thứ nhất cứ ăn rồi chờ người ta dịch người ta ban cho cái gì thì đọc cái đó thì mà trong khi là kinh điển trên thế giới thì minh mông trùng điệp mà cái ngồi chờ cái bản tiếng việt đó thì đau quá đối tụi nó đau thứ hai mình đọc mà đọc kinh phật mà thông qua cái cái văn phong cái ngữ khí của người ta nó kẹt lắm. đọc sách tiếng anh là đã uống cà phê nước hai rồi nha yeah kinh Phật á, mà qua tiếng Anh tiếng Thái đó là đã là uống nước hai rồi uống cà phê mà nước một là tiếng Pali à, kinh á kinh nước kinh mà, mà được xem là cà phê nước một là phải tiếng Pali còn không nữa đó thì cũng đọc bản tiếng Thái tiếng Anh tiếng miếng chứ còn mà từ đó mà mà chờ người ta dịch qua tới tiếng Việt nữa thì coi như mình là mình uống cà phê cà phê lậu cà phê kho biết trong rum biết cà phê lậu không tức là có cái thời mà khó khăn là bao cấp à, là mấy cái tiệm cà phê đó người ta pha cho khách uống xong người ta mới lấy mấy cái phin người ta trồng lên để trồng lên gọi là cà phê lậu có nghĩa là chế nước tự trên nó mới đi xuyên qua bao nhiêu lớp mấy cái phiền dưới cuối cùng nó cũng ra là một cái ly đen xì gì đó nó kêu cà phê lậu ở nó nhiều tầng lắm rồi còn cà phê kho là sao cà phê kho có nghĩa là nó lấy cà phê nó bỏ trong cái vật bằng vải rồi nó bỏ cái vợt đó vô trong cái nồi nước sôi và cái ốc nước sôi nó ngâm cho mày suốt ngày luôn nó ngâm suốt ngày luôn gọi là kho rồi cứ khách tới vậy đó là nó cứ rót ra cho khách uống nói chung là mình uống cái nước đen chứ phải uống cà phê mà uống cái nước đen thôi thì mùi màng nó nó banh chành nó không còn nữa không nó chỉ còn uống cái nước đen thôi đó là cà phê kho không? thì các bị tưởng tượng nên mình là dân uống cà phê mà uống cà phê kho uống cà phê lầu thì cái gì có chịu nổi không thà nhịn đi không chứ còn uống cà phê đó nó kỳ uống gì xúc phạm cà phê luôn không uống về cái ông mà, mà ông lê nguyên vũ cũng biết ông buồn lắm. Không? ông mà trung nguyên cũng buồn lắm. không cho nên đọc kinh phật đó là nước một là pali nước hai là anh thái miên không ờ, rồi còn tới cái nước ba đó là, là chờ bản dịch tiếng việt mà tôi nói nó đau chỗ này chờ người ta ban cho nó đau lắm. không kinh phật là mênh mông mà cứ nhờ lâu lâu cái người canh me có ai dịch kiếm về đọc mà cái nạn nhất à, là đọc thông qua bản dịch ví dụ như tôi nói ví dụ luôn cái này tôi xin uh, kính cẩn uh, cúi đầu khi nói cái chỗ này cúi đầu nha kính cẩn cúi đầu là có nhiều các bài các bản kinh rất là hay nhưng mà thông qua các bản dịch ví dụ như tôi nói thẳng luôn chẳng hạn như cái quyển uh, vô ngại giải đạo của ông Nguyễn Văn Ngân các vị vào trong Google về đánh cho tôi vô ngại giải đạo mà Nguyễn Văn Ngân ông dịch trước khi ông dịch ông không có đọc kinh tạng của ngài minh châu ông không có học giáo lý ông đọc tùm lum hết nhưng mà đặc điểm ông không có đọc ngài minh châu cho nên ông dịch cái quyển vô ngài giải đạo nó không có phật chất cái việc tử trong đó không có phật chất không phải của mọi người mà thấm thía tương trao ừ. và ông dịch cái mà ông không hiểu cái vấn đề nó là ông dịch một cái thứ mà ông không có biết ông bước chân vào một cái lĩnh vực mà ông không có à, am tường ông vào trong đó ông tung đẩy trong đó rồi ông đi ra bằng cái tiếng anh của ông mà theo tôi tiếng việt trong của trong quyển đó, bản thân tiếng việt của quyển đã có vấn đề với một người mà tiếng việt cứng á, họ không có đành lòng hạ bút viết xuống một câu mà không thuộc về tiếng việt tôi nói nghiêm túc nha ai là soạn giả dịch giả chắc lẽ đồng ý câu này một người mà đàng hoàng nghiêm túc có trách nhiệm không đành lòng không nở hạ bút đặt viết xuống mà viết ra một câu mà nó không thuộc về tiếng Việt viết tiếng gì nó phải ra tiếng đó các vị học tiếng Anh các vị biết tiếng Anh thế giới bây giờ nó có nhiều là tiếng Anh tiếng Anh mà của người Anh tiếng Anh là English tiếng Anh mà American English tiếng Anh của Singapore tiếng Anh của Hồng Kông tiếng Anh của Mã Lai tiếng Anh của Ấn Độ các vị biết cái đó mà biết mà chứ mà không biết ừ, ừ, nhớ cái đó cho nên ý, là mình thông qua người ta là mình mệt lắm Đấy. Ờ, thì cái tiếng Việt bây giờ nó có loại tiếng Việt mà của người Việt và bây giờ nó có loại tiếng Việt mà của Âu Mỹ nữa các vị đọc kỹ có không tiếng Việt Âu Mỹ là sao là có những ra dịch giả dịch sách bằng từ điển có nghĩa là bên kia nói sao dịch y chang nghe thì dĩ nhiên cái đó tôi không có che nhưng mà tôi phải nói thiệt là có trường hợp mình phải phải làm cái chuyện này mình đọc cái đoạn cái đoạn đó đọc cái câu đó mình coi người ta muốn nói cái gì rồi mình mới viết lại cái cái ý đó bằng tiếng Việt Nam đối với tôi đó là một cách dịch cũng là một cách mình đọc cái đoạn cái đọc cái câu đó mình coi người ta muốn nói cái gì xong rồi mình viết lại cho nên khi mà các vị đọc Bùi Giáng đọc đọc ông Bùi Giáng dịch các vị thấy ông cứ lâu lâu ông không ngần ngại ông phan vô mấy cái câu kiều mặc dù cái đó chỉ nói nó hơi quá nó hơi quá nhưng mà ông chính ông là bậc thầy bậc tổ sư mà đã dạy cho chúng ta cái cặp dịch sách đấy có là có những chỗ ông không ngần ngại ông chen vô tưởng bây giờ là bao giờ mà rõ ràng trước mắt còn ngờ kiếm bao một lời đã nghĩ đến ta muôn chúng nghìn tử cũng là có nhau đó là ông chen như mấy cái đó ừ, ừ. là như vậy nhớ cho nên cái đa bác mình nãy giờ tôi nói mà cái ghế nó quay qua cái ghế nó xoay mà tôi nhắm mắt tôi đâu có biết tôi, tôi nói qua con mắt tôi nó xoay hướng khác à, thấy có thấy kỳ không hôm nay quý thấy tôi giảng mà tôi quay qua hướng khác quý thấy không Đấy. rồi tiếp theo là ờ, tinh tấn Đại bây giờ tôi nói bây giờ còn là mấy cái điều tôi nói nhanh nhanh nhanh nhanh tinh tấn là sao khi mà các vị có chánh niệm có trí tuệ có tàm quý có đa văn thì thì sao ta thì cái không thể lười biến được có trí tuệ có niềm tin có tàm có quý thì không thể sống làm biến được vì sao vì thời gian không chờ chúng ta cái quan tài nó đang lơ lửng trên đầu cái hơi thở chúng ta ngày một mòn và cái thời gian để thở mỗi lúc một ngắn đi đây đây chính là cái tâm trạng phải có ở một người tu học nghiêm túc nhớ cái đó cái quan tài nó đang lơ lửng trên đầu bước chân của chúng ta càng lúc đang tiến gần tới lò thiêu tiến gần tới nghĩa trang tiến gần tới mộ địa và sau cùng cái trí óc của chúng ta ngày càng mòn heo cái trí nhớ đang giảm dần trí hiểu nó đang giảm dần tuổi thọ nó đang giảm dần sức khỏe đang giảm dần lục phủ ngũ tạng nó đang hư dần hư dần và cái tốc độ cái nói dần nhưng mà cái dần của thằng tèo nó không có giống cái dần của thằng tí có người nó, nó nói nó hư dần nó mòn dần mà nó với cái tốc độ mắt một có người mắt hai ừ. tốc độ không gian đó ừ. có người chỉ có 5 năm thôi là má nhìn không ra sức khỏe nó tụt như vậy Đấy. rồi có người thì ờ, nó, nó cái dài tới 90 năm nó hư từ từ không còn có người là 50 tuổi 60 tuổi là coi như là ờ, đem ra không biết còn cái gì để xài không? cho nên cứ nhớ cái này mọi thứ đang trên đường phân hủy ta đang từng bước đi vào lò thiêu đang từng bước đi về cầu quan tài thời gian không chờ ta nhớ bao nhiêu đó không thể làm biến nhớ rằng Phật pháp rất là khó gặp nhớ rằng thân người rất là khó được trong dòng luân hồi nhiều lắm á là mình chỉ được mang thân người chứ không có được gặp chánh pháp hoặc có lúc phật ra đời thì mình không được mang thân người hoặc khi gặp phật ra đời mình được mang thân người thì nhầm cái lúc mình trời ơi đất hỡi có cái đó bây giờ gặp được phật pháp có được thân người không? mà lại có được chánh tính chánh kiến chỉ cần nhớ bao nhiêu đó thì không có lười được lười trong cái gì không có lười trong trong trong chuyện học đạo hành đạo không có lười được nhớ nha và sẵn ở đây tôi có chỉnh nhẹ một chuyện có nhiều người cứ nghĩ rằng thiền á, là phải xếp bằng phải uh, thủ khẩu như bình im lặng như như sọ ốc hến nổ nổ ngay bây giờ các vị vẫn có thể sống đời sống gia đình của một cư sĩ nhưng mà tập tập ngay bây giờ chánh niệm chỉ vậy thôi chỉ vậy thôi đó giờ mình làm mà mình biết giờ mình sống chậm lại sống chậm lại là đó là một cách tinh tấn tôi đang kêu gọi vì sống chánh niệm nhưng mà tôi lại gọi đó là tinh tấn mới ghê chỉ có tinh tấn ráng ráng sống chánh niệm thì cái ráng đó, đó được gọi là tinh tấn thấy mà lui sụp không có muốn đọc kinh điển nữa thì cứ nhớ những điều tôi nói nãy giờ để có thể tinh tấn nghiên cứu kinh điển thì cái đó là tinh tấn không tinh tấn trong pháp học tinh tấn trong pháp hành Nào nhớ cái đó và nên nhớ rằng cái thời gian mà mình ngồi trong ngày ấy, 3 tiếng 8 tiếng nó không có quan trọng bằng thời gian mà mình có được chánh niệm trong ngày nhớ đi hỏi mấy ông nào mà gì nẻ coi có đúng gì không thời gian ngồi đó nó không có quý bằng cái thời gian mà chánh niệm ừ. bởi vì nếu chỉ là ngồi thôi mà nó lăn xăng đó, thì không có nghĩa lý chỉ làm hại cơ thể còn nếu mà ngồi mà có chánh niệm đó suốt luôn đó, thì theo tôi đó xem ra nó vẫn không bằng bốn cái tư thế sinh hoạt đắp đổi cho nhau bởi vì sao là bởi vì anh hứa với tôi anh chánh niệm được 12 cho tới 18 tiếng trong ngày thì tôi chúc mừng anh nhưng mà nếu mà anh chỉ ngồi trong 12 tới 18 tiếng mà trong chánh niệm đó, thì tôi cũng vẫn chúc mừng anh nhưng mà tôi nói thiệt tôi hơi lo lo à, hơi lo lo ừ, ngồi nhiều quá ừ. mà cái quan trọng nhất là chánh niệm chứ không phải là anh ngồi được bao lâu ừ. mà nhiều người cứ mơ có nhiêu đó là à, họ nghe nói thiền là họ nghĩ là thiền là phải ngồi mà đôi khi họ quên là chỉ có thiền chỉ thôi thiền samatha thì tập trung thì mới ngồi đó, ngồi qua là nằm chứ còn thiền quán là phải luân lưu bốn tư thế đi đứng nằm ngồi nhớ cái đó nha ừ. cho nên cái hành giả thứ thiệt mình nhìn họ mình không biết hành giả thứ thiệt các mình nhìn họ không biết còn cái thứ mà gầm mờ giống như mới xuất viện đi liêm di mà dở bước đạp ăn mà đưa nó từ từ từ từ từ giống như rồi sốt bại liệt giống như là ừ, mới mổ thẩm mỹ sợ rách mau là cái thứ đó là thứ dọm thứ mà thiền mà cho người ta biết là thứ dọm không tôi gặp nó hoài thấy ghét đó. thiền mà nhìn thấy ghét đó. còn cái thứ mà nó tránh niệm mình nhìn mình biết vậy đầu tiên nó không thích nói chuyện đầu tiên là nó không thích nói nó không thích tiếp xúc nó không kiếm thêm chuyện để nó làm nó chỉ làm những chuyện rất là cần thiết như quét nhà hút bụi à, lao dọn mà nó là mình nhìn cái cách đó mình biết là nó làm những cái việc mà cấp thiết không làm không được chứ nó không kiếm thêm còn đằng này ra chăm sóc cái bồn bông luống hoa rồi treo lủng lẳng này kia rồi kiếm ông địa kiếm thần tài bài trong nhà là lọ hoa rồi trang trí bàn phật chụp hình cúng phây bàn phật em mới sửa các bác thấy thế nào đây là chỗ em ngồi thiền mỗi đêm rồi thứ đó sao được tôi dọn không tôi đó thứ dọn à, không rồi nhìn cái tình tấn cái này hiểu đúng như vậy rồi cái tiếp theo nó là gì ta là niệm đó chánh niệm thì cái niệm tôi chánh niệm tôi không cần thiết tại vì tôi mới nói rồi làm gì biết đấy nhưng mà trên nền tảng của người biết giáo lý nha cái phần chánh niệm tôi nói rất là đơn giản nói rất là giản tắt làm gì biết nấy nói gì biết nấy nghĩ gì biết nấy nhưng trên nền tảng của người có học giáo lý còn đừng có nghe thầy bà nào nói tu là không cần học được có người họ còn bài xích kinh phật họ nói là à, kinh phật ờ, ông sư nói đó à, kinh phật là ờ, là chú giải là do ngài Bút Tát Cô Sa là một ông bà la môn đi xuất gia còn kinh Phật là cũng do người đời sau chép lại nghĩa là theo lời họ cuối cùng chỉ tin họ thôi chứ không cần tin kinh điển thì cái đó ok tùy duyên không nhưng mà tôi chỉ nhắc lại với cái gì tôi nghĩ với cái gì tôi biết là phải học kinh Phật rồi sống chánh niệm vì hai cái này được trong kinh Phật gọi là pháp học và pháp pháp hành nha không có pháp học không có hành thì đừng hồng mà có pháp thành nha cho nên cái chánh niệm này tôi nói rất đơn giản dựa trên nền tảng giáo lý mà sống chánh niệm với riêng mình và một tôi chốt là một câu nữa buổi đầu chánh niệm nó là một cái công phu hơi khó khăn phải do cố gắng mà thành nhưng mà lâu ngày sẽ có một lúc chánh niệm nó là một cái một cái kiểu sống bản năng thứ hai của mình giống như tôi thường nói cái chuyện mà theo dõi hơi thở lúc đầu nó là một công phu phải nỗ lực nhưng sẽ có một ngày mà nó là một cái sự hưởng thụ nó là một cái sự sung sướng nó là một cái chỗ ẩn náu an lành cho mình nó là sự an lạc mà tôi rất muốn xài chỉ hưởng thụ hưởng thụ ừ. cứ canh canh me vắng vắng là ngồi yên hít thở trong chánh niệm theo dõi đó là sự hưởng thụ nó sung sướng không có gì sướng như bằng trên tay không cầm trên vai không vác trên đầu không vẩn vơ đó là cái sướng tuyệt đối mà chỉ có hành giả mới hiểu được nó buông hết buông thiệt lúc đó cái cái cái chánh niệm trong hơi thở là một sự hưởng thụ chứ không phải là một công phu nhớ nha nó còn là công phu làm được nó phải chuyển qua cái hưởng thụ nó là một sự hưởng thụ nó là một sự sung sướng nó là một sự an lạc này cái chữ hưởng thụ nghe rất là phàm nhưng mà hành giả sẽ hiểu tại sao tôi cố ý tôi xài chữ hưởng thụ phải không ừ, nó là một cái quyền lợi ừ, đó là sự hưởng thụ rồi thì cuối cùng là cái trí tuệ cũng không cần giải thích luôn có nghĩa là thông qua tất cả những gì tôi đã nói từ trên xuống dưới thì các vị hiểu trí tuệ là cái gì trí tuệ thì nãy tôi đã giảng về phần đức tin rồi ok chúc các vị một ngày vui ừ, Bảo dạ chúng con tri ân sư hẹn gặp dạ lại sư sau dạ. xa thứ dạ. xa thứ xa thứ dạ hôm nay mình có một bài pháp rất là hay nữa phải không quý vị và um, nhân nghĩ là phần bài này vẫn còn một phần nữa anh kiên ha chắc là tuần sau là uh, phần 4 dạ yeah. Ờ, uh, Nhân và anh Kiên xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Và quý vị nhớ đón tiếp quyển Kalama Nhật Tụng của sư vừa ra, cuốn số 3. Um, ờ, sư đã kỳ công làm cho mình. À, xin quý vị nghiên cứu tiếp tục những kinh điển mà sư đã viết ra cho mình ha quý vị. Dạ, Nhân và anh Kiên, uh, good night quý vị. Dạ, hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Dạ, chào quý vị dạ nhân chào anh kiên nha nhân chào mọi người